đặt hàng gì nha cả nhà ồ, mọi thứ nha ồ đây là chả nè rồi thư dạ. sẽ đem các món khác nha cả nhà ba mình thư sẽ đặt quá tuyệt rồi còn đây là búp bò rồi dạ. thư sẽ bỏ xuống rồi thư sẽ banh ra ồ búp bò ngon không thư cầm một miếng coi ồ hấp dẫn quá wow quá hấp dẫn rồi được rồi còn gì nữa nè mực ừ, rau mực nha thì sẽ bỏ vô trong cái chả luôn đúng rồi ừ. quá tuyệt đúng rồi rồi bà thư rồi có mấy con gà luôn quá là tuyệt đúng rồi rồi rồi để ra để trong đó luôn để để, để trong thùng luôn ừ. Ừ. các món rất là ngon cả nhà ừ, quá là hấp dẫn nha ờ, rồi bỏ ra ngoài cũng được bỏ ra, ra, ra rổ luôn kéo cái thằng mực ra, ra đây ra bên ra bên kia bỏ bên kia bưng cái thằng đó bỏ đi tôi gần chỗ thùng á đúng rồi ok rồi bỏ hết gà vô nha ừ, ra che bộ quá ngon cả nhà cô hấp dẫn quá đi ừ. quá hấp dẫn nha vô bỏ đại lên trên bò đó cũng được uhm, hấp dẫn cả nhà nha rất là nhiều nha ừ, rồi bạn Minh Thư bỏ cái thân nó lên và chồng lên đó con cao đó luôn đúng rồi rồi bọn Thư đếm thử mấy con mực nha cầm lên con ngon không nha ừ. hấp dẫn quá mực rất là ngon nha cả nhà Wow, nhìn hấp dẫn ơi là hấp dẫn mấy con đếm coi một 2, 3 à, Bỏ xuống nha Ồ, hấp dẫn quá lần Còn đây là rau để nấu Bún ừ. bò đúng không? Đúng rồi ừ. Quá là tuyệt Không chìm vào đâu được hết đó ừ. Rồi tôi sẽ đem hết cái hộp trứng ra ngoài nha ừ. Tôi sẽ đem hộp trứng bỏ qua đây Bà nội cho mượn cái dẻ bà nội ơi Cho mượn cái dẻ Ừ. Nói lọc đó, còn có để xí nữa, có đó. Ờ, bỏ vô. Bỏ hết xuống nha. Ồ, trứng gà ta thằng Hoàng nha. Chất lượng. Ờ, quá ngon cả nhà. Quá là hấp dẫn. Mê ly. Đủ lại là ngon nha cả nhà đặt hàng lâu để dành ăn nha cả nhà à? mùa covid đi chợ rất là vất vả khó khăn nhưng nhà minh thư đặt hàng nhiều và thư tính là nhà không có người nên là đặt à, hàng như vậy cho chất lượng để mình đỡ phải đi chợ đúng không bạn minh thư đúng rồi rồi hạn chế đi lại đúng không ok đó, cả nhà thấy ăn quá trời món luôn không ừ, mình thôi đếm thêm được mấy món nha ừ. ừ. cái gì nữa nè phở ừ. đúng rồi Dầu. đây là bánh đa cua của hải dương nha cả nhà ừ. Ờ, bánh đa cua nè ừ. ừ. còn đây là bún bò tươi nha cả nhà này bún bò tươi rất là hấp dẫn nha nhìn rất là đã còn đây là hương vị của bún bò đó, đồ em gia vị của bún bò Ồ, nhìn rất là hấp dẫn mê ly quá mê ly đúng không nè ừ. đúng rồi cái này à, gia vị nấu bún bò ừ. chất lượng ừ. còn hai chai dầu này là để cho bà nội đúng không ừ. gió của mỹ đang hoàng ngay cả nhà hàng của mỹ chứ phải hàng singapore ngay cả nhà ừ. ừ. hàng của mỹ nè chất lượng ngay cả nhà ừ. À, lượng lắm cả nhà và mà cả nhà yêu thương kênh của Minh Bà Rộ hoặc là Minh Nguyễn Bình Dương thì cho một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký nha à, và bình luận xuống bên dưới nha cảm ơn rất nhiều nếu đăng ký thành công nhận được video clip mới nhất hàng ngày nha mới nhất hàng ngày hoàn toàn miễn phí dạ, cảm ơn cả nhà còn bây giờ video hôm nay đã kết thúc rồi Minh Thư và cả nhà đại gia đình xin chào và hẹn gặp lại bye bye